30 năm Đất nước thân mình bị cắt xẻ làm đôi Hôm nay cả dân tộc chảy nước mắt mừng vui ngày đoàn tụ 30 năm Một quãng thời gian ngắn mà cũng là dài Hôm nay đồng chí đồng bào thân thương Những người mẹ, người cha Những cặp vợ chồng, anh em, bầu bạn nghẹn ngào ta lại gặp lại nhau